chào mọi người quay kính ờ, <sniffs> của mình hôm nay mình có một số máy như thế này đây đây quay lên mọi người ờ, tham khảo rồi ờ, mua ủng hộ mình nha đây đầu tiên có một con uh, Olympic Genra 4 ngàn rưỡi con này thì size của nó khoảng tầm uh, size thực của nó khoảng 5 tới 6 ngàn nha mọi người 5 tới 6 ngàn rồi mô binh của nó mô binh đồng đây ngoài hình máy thì như thế này đây con này made in Japan này mọi người đây à, cược số 3 650 cược số 4 490 cược số 5 309 cược số 6 320 cược số 7 275 ngàn toàn thân của nó kim loại hết nha mọi người đó đây ra TO của con này 4.78 rồi con này con số 1 bán 500 nha mọi người số 1 500 rồi số 2 số 2 là một con à, đai goa <coughs> mọi người vừa xem ngoại hình cho mình nữa nhé trời sát trời sướng đai goa sport no 3 đây con này size thật của nó thì cũng khoảng tầm uh, à, 5 ngàn khoảng tầm 5 ngàn nha mọi người đây toàn thân của nó cũng là kim loại hết Đó, toàn thân kim loại đây mở cổ ở đây này đây con này dòng dòng này cổ to nha mọi người đây cổ to rồi có này thì ghi xuất xứ có này chắc là sử dụng nội địa nhật sản xuất nội địa nhật luôn mọi người đây à, cước cược số 3 280m, số 4 200m, số 5 150m. ngoại hình thì à, trây xước như thế này nhé đây chỗ đá cửa con đẹp này rồi tất cả đều có thể đổi tay trái phải được gập tay được có nào mà không được thì mình sẽ nói nhé ok con là con số 2 bản 400 số 2 400 ngàn số 3 số 3 con này là đai qua long catch đai qua long catch đó con này xả cối uh, mô binh đôi chuột nha mọi người xả cối đôi chuột đây mà của nó này ST700RD Pro Shopter Đây. con này cổ trợ lực nha mọi người cối này cối thả mở nhanh kèm theo cột trợ lực ok à, để mình xem nào. tay này quay là kim loại đây kim loại cổ này cổ carbon à, cược cước đâu rồi để mình chút xem thử cược con này tải cả bốn từ à, hai trăm bảy cho tới bốn kỳ rưỡi cược số 3 4 100 m, cược số 4 4 70 m. Rồi. Mô bin động. Siết mô bin ở đây. cứng cứng nha mọi người rồi xả mô pin này ok dòng này cũng là made in Japan này cột trợ lực nha mọi người rồi con này con số 3 nhưng mà 600 số 3 số 4 số 4 là một con à, mày ngang abu sâu rôn đó con này thì à, toàn thân là kim loại tay quay là tay quay đời mới đây abu garcia cổ đồng để à, con này thì nó mơ mất thông số cược rồi mình thể thống số cược đấu nha mọi người đó con này size của con này thì khoảng tầm à, 1.500 tới 2.000 nha mọi người 1.500 tới 2.000 rồi con này ờ, là con uh, số 4 con này mới bán một triệu con này uh, mới nhớ là con này nó chạy tới uh, con này chạy tới 10 bi nha mọi người 10 bi theo catalog của nó á, ghi là 10 bi rồi này trong đây của nó còn có hai bi nữa này con này nó chạy 10 bi rất là êm ở đây cũng có bi này đây có bi này hai bên này hai bi này trục giữa này đây này rồi à, ở dưới bên xe ở à, chỗ à, này bên trắng ở chỗ này cũng có bi còn này gần như thiết kế full bi luôn đấy ok con này con số 4 mình bảo triệu Số 4 1 triệu <clears throat> Rồi Số 5 Số 5 là một con qua các boss pin gửi GS6000 RD xả một pin đuôi chuột rd là thả mở nhanh đây tạo ở nhánh cối cối đồng siết đuôi siết cối ok nhả cối này con này toàn thân của nó là carbon nha mọi người chỉ có tay quay kim loại thôi à, cược số 2 120m cược số 3 80m đó rồi ok con này cũng uh, made in Japan này con này con số uh, à, 5 mình bán 300 ngàn con 5 300 con này size tương đương của nó khoảng là 1 ngàn nha mọi người size tương đương khoảng 1 ngàn đây con này thì bị hơi kêu đó con này là đai qua carbon sport 700 rd 700 rd đây logo này bằng sắt rồi này mọi người đây qua con này rd thì cũng là tháo mở cổ cổ nhanh đây xả môi bính đuôi chuột siết môi bính siết chắc ok đây con này cũng toàn thân là carbon tay coi kim loại tất cả đều có thể đổi tay đổi tay trái phải và gập được nha mọi người đổi tay trái phải và gập được hết có nào mà không được thì mình sẽ nói à, cược số 7 à, cược số 2 170m cược số 3 120m cược số 4 85m con này sai tương đương là 1 ngàn rưỡi tới 2 ngàn ok con này là con số 5 à số 6 mình bán 350 ngàn số 6 350 rồi số 7 số 7 là con này là chứ đai quá carbon spin GS 7 à 1000 RD con này size của nó thì khoảng tầm uh, à, 4000 nha mọi người đây size con này tầm 4000 toàn thân carbon cổ cùng carbon chỉ có tay quay là tay quay kim loại gập tay đổi tay trái phải đâu được hết con này khá đấy rồi khóa ok rồi mô pin à, xả mô pin đôi chuột siết cứng hả cối RD là cối thả mở nhanh ok size tầm 4 ngàn con thì uh, xem cược này cược số 3 201 m cược số 4 150 m cược số 5 120 m ok rồi con ờ, con số 7 số 7 mới bán 600 ngàn nha mọi người số 7 600 rồi số 8 số 8 con này cũng là một con mô bính xài đôi chuột đây qua cắt boss binh GS 900 RD con này thì hơi kêu bị hơi kêu rồi cứng rồi dòng rd thì cũng như mấy con kia đổ tay trái phải cối thả mở nhanh ok rồi tất cả những con này đều là made in Japan hết cho mọi người con này thì size khoảng tầm 3 ngàn tới 3 ngàn rưỡi 3 ngàn tới 3 ngàn rưỡi đây cược của con này thì cược số 490m à, cược số 5 150m cược số 6 120m cược số 4 400m này Đúng đây cược số 4 100m cược số 2 cược số 350m cửa sổ 2 200m à, 201m ok rồi tại quay kim loại nha mọi người con này con số 8 13 tham 8 500 số 9 số 9 là con này là Shimano Navi 2500 Malaysia hàng đời mới đây kim loại nha mọi người cổ cùng cổ kim loại này mô pin đồng đây bi này Malaysia ok Sai con tương đương của con này cũng là 2.500 đây con con số uh, à, 9 số 9 này mình bán 600 cược của nó này cược số 270m 250 cược số 3 120m ok rồi tới một con Shimano AES e AES e con nó xa hai ngàn nụm quái nè nụm ờ, nụm tay nè nụm gỗ ok Malaysia đời mới mỗi viên đồng con nó chạy hai bi cổ này là cổ kim loại này này cửa số 2 150m cửa số 300m cửa số 4 70m ok con này con số 10 mình bán 300 ngàn nha mọi người số 10 300 rồi ok Tại đây kết thúc video của mình rồi cảm ơn mọi người theo dõi video của mình